Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn một bộ phim tình cảm lãng mạn, câu chuyện kể về một chàng trai nghèo khó phải làm cô gái nhà tài phiệt. Liệu kết cục của cặp đôi ấy có được trọn vẹn hay không? Hãy cùng mình thưởng thức bộ phim này để biết thêm nhé. Nữ chính của chúng ta tên Ali, cô là con một trong gia đình vô cùng giàu có, còn Noah chỉ là một chàng trai nghèo làm công nhân ở một xưởng gỗ. Anh đã phải lòng cô nàng Ali xinh đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để bắt chuyện với cô gái ấy, Noah bất chấp mạo hiểm trèo lên vòng quay khổng lồ, cố gắng để có thể thu hút sự chú ý của Ali. Ngày hôm sau Noah lại tìm gặp Ali một lần nữa, nói rằng hôm qua mình đã làm chuyện ngốc nghếch, nhưng anh thực sự muốn ở bên cạnh cô. Ali cho rằng đó là chiêu trò để anh tán tỉnh các cô gái mà thôi. Nhưng đến tối hôm đó, hai người lại tình cờ gặp nhau thông qua một người bạn giới thiệu, rồi bọn họ lại cùng nhau đi vào dạp chiếu phim. Sau đó thì anh chàng cũng thành công đưa nàng đi dạo cùng mình. Lúc này Noah mới hiểu thấu nỗi lòng của Ali. Mặc dù có cuộc sống sung sướng nhưng không hề có chút tự do, lúc nào cũng phải nghe theo sự chỉ định của cha mẹ. Thế là Noah đã rủ cô cùng nhau làm một chuyện rất mạo hiểm đó là nằm ở giữa ngã tư đường dưới cột đèn giao thông. Cũng từ đó tình cảm của hai người đã dần đâm chồi nảy lộc. Từ sau đêm ấy, bọn họ quyết định tiến tới quan hệ yêu đương. Ngày nào hai người cũng quấn quýt bên nhau không rời nửa bước, bọn họ cũng đã cùng nhau đến thăm nhà của Noah. Ali đã có một bữa tối ấm cúng vui vẻ bên gia đình của anh, thỉnh thoảng vì một vài chuyện nhỏ mà đã xảy ra cãi vã, nhưng cuối cùng vì tình yêu điên cuồng dành cho đối phương, mà chỉ vài giây sau thì hai người đã lập tức hòa giải. Rồi Noah lại dẫn cô ấy đến những buổi biểu diễn đậm chất đường phố ở đây. Hai người cuối cùng cũng có nụ hôn đầu đời trên chiếc xe ô tô. Buổi tối hôm đó khi Ali vừa về đến nhà, người cha đã gọi cô lại để nói chuyện, thì ra ông sớm đã biết chuyện con gái yêu đương ở bên ngoài, nên đã bảo con gái hẹn Noah đến nhà ăn cơm. Ở trong bữa tiệc xa hoa đầy phù phiếm của giới thượng lưu, Noah cảm thấy mình thật lạc lõng, mà khi cha của Ali đã hỏi đến thu nhập của anh, thì Noah đã thành thực trả lời rằng mỗi tiếng anh chỉ kiếm được 40 sen. Nghe câu trả lời thì khuôn mặt của cha mẹ Ali tối sầm lại, thế là mẹ của Ali đã nói rằng họ sắp kết thúc kỳ nghỉ hè rồi. Gia đình họ chuẩn bị quay trở về cuộc sống ở New York. Noah từ đây cũng dần nhận ra khoảng cách giữa hai người. Buổi tối hôm ấy, Ali đã đến tìm Noah, bởi vì cô ấy muốn trước khi đi có thể được hẹn hò với Noah lần cuối. Anh dẫn Ali đến một ngôi biệt thự cũ kỹ rồi nói với Ali rằng, mai này anh sẽ nỗ lực kiếm tiền mua lại ngôi nhà này, sau đó sẽ trang hoàng lại nó theo ý thích của Ali, rồi cặp tình nhân trẻ cũng có thể làm chuyện ấy ngay tại đây. Trong lúc hai người đang bên nhau thì bạn của Noah đến tìm, nói rằng cha mẹ của Ali đã báo cảnh sát chuyện Noah bắt cóc con gái họ. Hai người sau đó đã vội vàng trở về nhà của cô, nhưng lúc này Noah cũng nghe thấy lời đánh giá chân thực của mẹ Ali dành cho mình nó là đồ rác rưởi và không xứng đáng với con. Quả là một cái tát thật mạnh vả vào mặt Noah, anh chàng ngay lập tức đứng dậy và rời khỏi nơi này. Lúc đó Ali cũng đuổi theo anh ra ngoài, Những Noah lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Anh nói rằng em sắp rời khỏi đây rồi, còn anh sẽ phải ở lại đây. Tương lai của em nhất định sẽ rất tốt đẹp. Ali lại muốn anh ấy đi tới New York cùng với mình, nhưng chuyện đó đối với anh dường như lại quá đỗi xa xỉ. Ali chợt tức giận bảo anh hãy biến đi. Tuy nhiên khi Noah đi rồi lại thấy hối hận, bảo rằng chúng ta sẽ không chia tay phải không? Ngày hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Ali phát hiện gia đình họ đang chuyển hành lý lên xe. Cô nàng đã vội chạy đến xưởng gỗ nơi Noah làm việc, hy vọng gặp anh và nói lời tạm biệt cuối cùng. Nhưng bạn thân của Noah lại nói với Ali rằng, người anh em tốt của tôi vì cô mà khóc cả đêm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy đáng thương như thế. Lúc này Ali liền nói mình vẫn còn rất yêu Noah, cô sẽ đợi anh ấy một ngày sẽ đến đón mình, hy vọng anh có thể giúp cô nhắn lại cho Noah. Sau đó anh chàng si tình vội vàng đến nhà Ali, nhưng đáng tiếc mọi chuyện đã quá trễ mất rồi. Lúc này Noah mới bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu như mình không chọn lựa trốn tránh thì có lẽ kết thúc sẽ không như thế này. Từ đó về sau, ngày nào anh cũng viết thư cho Ali, nhưng số thư ấy đều bị mẹ của cô giữ lại. Anh chàng gửi gắm tình cảm của mình vào trong đó, trông chờ sự hồi đáp từ cô nàng trong mộng. Nhưng một năm trôi qua, Noah đã gửi 365 bức thư mà chưa từng nhận được phản hồi, nên anh chàng cuối cùng đã ngừng việc viết thư lại. Đúng vào lúc này, Thế chiến thứ hai bùng nổ. Noah đã tình nguyện tham gia chiến trường. Phía bên này, Ali là cô sinh viên đại học này cũng ra chiến trường làm y tá, ở bệnh viện giã chiến chăm sóc binh sĩ bị thương. Trong thời gian này, Ali đã gặp được một người đàn ông khác, anh ấy là Hammond, một mảnh ghép hoàn hảo với cô, điều kiện gia đình anh cũng không kém cạnh Ali. Anh chàng đẹp trai cũng yêu thương cô hết mực, rất nhanh sau đó họ đã rơi vào lưới tình, và không lâu sau cô ấy đã nhận lời cầu hôn của Hammond. Ở một bên khác, Noah cũng quay về từ chiến trận. Cha anh lúc này nói rằng mình đã bán căn nhà này và dùng số tiền đó để mua căn nhà mơ ước của con trai. Đem theo lời thể hẹn năm xưa, Noah chuẩn bị trang hoàng lại căn biệt thự này theo ý thích của Ali. Trong một lần ngồi trên xe buýt, Noah đã bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc. Anh chàng vội vã xuống xe rồi đuổi theo cô gái đó. Nhưng khi này thì anh ta đã nhìn thấy một cảnh rất đau lòng. Ali đã hẹn hò với một người đàn ông khác, trái tim Noah dường như muốn nổ tung. Trong những ngày tháng tiếp theo, anh ta quay về tiếp tục sửa chữa ngôi nhà, bởi vì trong lòng anh luôn nghĩ rằng, thời điểm tu sửa xong cũng chính là ngày cô ấy quay về bên mình. Cuối cùng thì ngôi biệt thự đã được hoàn tất, rất nhiều người đã đến và ra giá rất cao để mua lại nó, nhưng lần nào Noah cũng tìm lý do để từ chối bọn họ. Hôm ấy Ali đang đi thử váy cưới cùng đám bạn, thì cô tình cờ thấy hình ảnh của Noah và ngôi biệt thự trên mặt báo. Bởi vì quá kích động mà Ali ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy thì cô ấy suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô đã quyết định quay về tìm Noah, để cùng anh nói rõ những chuyện năm xưa. Ngày hôm sau, cô ấy đến chỗ của Hammond và nói ý định của mình. Cô nàng muốn được đi du lịch trước đám cưới. Hammond cũng không hề ngăn cản cô, thế là Ali liền lái xe quay về thị trấn quen thuộc năm đó. Ali cuối cùng đã đến ngôi biệt thự ấy, trong lòng cảm thấy có chút bồi hồi không biết phải làm gì. Noah ở trong nhà nghe thấy tiếng động liền đi ra ngoài, không biết người con gái đứng trước mặt anh là ảo giác hay là thật. Ali ở đó đã nói một lúc lâu, nhưng Noah đang ngẩn ngơ lại không thể nghe được từ nào cả. Ali lại tưởng rằng chỉ có mình vẫn lưu luyến chuyện năm đó. Sau đó cô lên xe muốn rời đi ngay, nhưng bởi vì quá xúc động mà đã trực tiếp đâm vào hàng rào. Đến lúc này, Noah mới tỉnh táo và quay ra nói chuyện. Buổi tối hôm đó, bọn họ đã uống rượu và tâm sự rất nhiều điều. Sau đó Ali bảo với Noah rằng mình đã đính hôn rồi, nhưng cô ấy lại không hề biết rằng, đến giây phút này Noah vẫn yêu cô tha thiết như những ngày đầu tiên. Ngày hôm sau Ali lại đến tìm Noah, rồi hai người cùng trèo thuyền ra hồ Thiên Nga. Bỗng chợt lúc này bầu trời lại đổ một cơn mưa rào, hai người cười đùa trong mưa như những đứa trẻ, và khoảnh khắc này dường như lại đưa họ về mùa hè năm ấy. Khi vào bờ, Ali đã không thể nhịn nổi nữa, nên cô đã nói ra tất cả những lời cất giữ trong lòng mấy lâu nay. Tại sao anh lại không viết thư cho em? Em đã đợi anh 7 năm. Noa lại nói rằng mình đã viết cho cô 365 bức thư, nhưng không nhận được phản hồi nên anh đã không viết nữa. Nói xong liền tiến tới ôm hôn Ali vô cùng thắm thiết. Ở bên này, mà Ali cũng đã tìm đến chỗ của cô con gái. Sau đó bà đã đưa cô đến một công trường, rồi chỉ tay về phía người đàn ông đó và nói, ông ấy chính là mối tình đầu của mẹ, nhưng năm đó ông của con một mực phản đối chuyện này. Nếu như lúc đầu mẹ gả cho ông ấy, thì bây giờ nhất định cuộc sống của mẹ cũng không dễ dàng gì. Sau đó bà liền đưa 365 bức thư của Noah viết trả lại cho Ali, và hy vọng cô có thể tự mình đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Ali lúc đó hoàn toàn không biết phải chọn lựa thế nào. Cô ấy chỉ biết mấy hôm nay cô ấy đã vô cùng vui vẻ, nhưng nếu ở lại thì sẽ có lỗi với Hammond. Noah sau khi biết chuyện đã rất tức giận, và hai người họ lại cãi nhau một trận nảy lửa. Đoá nói rằng cô đừng để tâm xem những người khác muốn gì, mà quan trọng là bản thân của em muốn gì. Sau đó, Ali lên xe rồi ngồi đọc từng bức thư mà Noah viết cho mình. Mặc dù đã rất lâu rồi nhưng tình cảm vẫn đong đầy trong từng câu chữ. Cuối cùng Ali đã quay về tìm vị hôn phu của mình, thẳng thắn nói ra về người tình đầu tiên của mình, Noah. Hammond cũng biết không thể giữ cô bên cạnh khi trái tim hướng về nơi khác, thế nên anh chàng quyết định buông tay để cô hạnh phúc. Ali sau đó đã chạy thật nhanh đến bên Noah. Cuối cùng hai người đã quay về bên nhau sau bao biến cố cuộc đời bọn họ đã chung sống vô cùng hạnh phúc suốt những năm tháng sau đó. 50 năm sau, Ali lúc này đã mắc chứng bệnh mất trí nhớ của người già. Có những lúc bà còn không nhớ được người chồng của mình, nên bà đã đem câu chuyện tình yêu lãng mạn của hai người viết lại trong cuốn nhật ký. Mỗi ngày Noah đều đem ra để đọc cho bà ấy nghe. Bà nói rằng em nhớ ra rồi, đó chính là chuyện tình của chúng ta. Buổi tối hôm đó, Noah đến phòng bệnh của Ali, bởi vì ông ấy dường như đã cảm thấy có điều gì đó. Lần này Ali vừa nhìn đã nhận ra Noah ngay, bà hỏi rằng, tình yêu của chúng ta có làm nên điều kỳ diệu không? Ông khẽ nói, điều kỳ diệu luôn đưa em đến với anh. Noa sau đó liền trao cho Ali một nụ hôn, rồi bỏ mặc lời phàn nàn của y tá mà nằm cạnh bên bà. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Tình yêu vào mùa hè năm ấy tưởng chừng giang dở, cuối cùng cũng đã có một cái kết trọn vẹn. Có lẽ tình yêu nồng cháy đã giúp bọn họ tìm về được với nhau. Suy nghĩ của mọi người về bộ phim này thế nào? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để mình biết thêm nhé.